hai xin chào mọi người shop Hoàng Pino đã bán hết đàn bây giờ qua nhà em của Hoàng Pino là Quốc Quốc Piano qua đây lấy đàn về bán đây Hoàng Piano qua Quốc Piano lấy đàn về bán nha Nói chung các bạn mua piano vòng vòng thành phố này toàn bà con với Hoàng hết luôn á Chứ không phải người xa lạ đâu Đó qua bên này các bạn cũng thấy hoàng bia piano bên đây không đàn cũng chất đóng luôn rồi thấy không nói rồi đừng khinh thường hoàng bia piano khinh thường hoàng bia piano là chết hoàng bia piano tại sao có thể bán rẻ nhất sài gòn là như thế mà qua em của hoàng bia piano bán buôn gắt hơn nữa chơi về đủ lại đồ nhật nhập về luôn giới thiệu với mọi người lò vi sóng rồi nồi cơm điện máy xay sinh tố rồi lẩu vi ba nướng Ôi ơi mấy cái nồi kìa Đó đó mọi người nhìn thấy chóng mặt không Hết hồn không Không chỉ có đàn piano đâu Cái gì mà bên Nhật mà được Là hoàng piano có hết Bán hết Quốc piano đâu rồi Đang lựa đàn hàng chưa khách Đang bán cũng đang bán à, Ship cho hoàng piano 100 cây qua shop được không Trời ơi bên này quốc piano để đàn nhiều quá đó đàn rất nhiều lấy về bán bớt tìm cách đi lên tìm cách đi lên trên này hả đi gì kỹ vậy sao đây là cái này là mình phải cắm dây điện vô mình kéo lên mới lên được đúng không vậy luôn hả ở trên này nó chứa hàng gì trên này ghê với ta hàng này chắc hàng đắt lắm nè mới cất trên này nè ôi trên này là cái vàng mấy cái vàng máy gì á ôi đây nhiều lắm luôn mọi người ơi thôi bây giờ test đàn <coughs> lâu lâu qua à, báo uh, quốc non bữa Colombia biết chơi đồ ha <laughs> giống cái đàn à, nhà tôi đang xài hiệu Columbia đó các bạn rồi bây giờ tôi sẽ khui một cây đàn ra để test đàn nhiều lắm mình khui cây nào đây mình phải khui ra để mình thay ổ điện á mấy bạn là điện 220 á mình khui ra mình lấy còn 110 đó chào chị mua mua hàng hả chị Rồi chị biết mua hàng quá mua đồ nhật mấy triệu đúng không chị mình là không chơi đồ trung quốc đúng không đồ trung quốc không có bền đồ nhật nội địa mới bền này là máy lọc không khí nha của hãng panasonic nội địa nhật bản còn cái gì nữa không đai kim nữa nè ok thôi tôi uh, test mấy cái đàn đây ok các bạn bây giờ mình sẽ uh, khui cây đàn này ra để mình thay uh, đồ điện 220 ừ. mai mình sẽ làm mẫu cho các bạn coi này lần đầu tiên trong cuộc đời mình mình làm cái này nha thường nó ở bên ờ, shop Hoàng Pino là bạn Hiếu làm hôm nay mình qua lấy đàn ờ, Hoàng Pino cho mình ờ, học việc mình tự làm bên này luôn đàn ở bên này về là đàn Nhật Bản nên điện nó là 110 hết nên mình phải đổi sang 220 mới xài được đúng không à lên gỡ xuống lên ủa gì vậy này giấy à ê mọi người 10.000 yên 10.000 yên Nhật Bản du, 10.000 yên là nhiêu tiền 2 triệu mấy ghê vậy vậy tiền này giờ của ai người ôi hên dữ vậy trời à, mua đàn nhật bản hên quá mọi người ơi lụm được 10 ngàn yên ê xuống xuống xuống xuống xuống coi coi còn nữa không trên này nó phai thì nó nóng nè trên nó nóng không hên quá mọi người may mắn quá bây giờ lụm được 10 ngàn yên rồi thôi mình đi về luôn nghỉ làm luôn hôm nay tôi nghỉ việc nha nghỉ nghỉ không làm nữa đi đổi tiền đi đổ tiền về phóng xanh cá luôn lên đường công nhận hơn dễ sợ trời sắp mưa luôn rồi